Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video nhé Đây chính là em đấm hoa mà mình đã đắn đo mãi không biết có nên mua hay không Nhưng mà khi nhận được hàng về thì không hề thất vọng một chút nào Trời ơi chất vải sờ mướt tay vô cùng Điểm nhấn của em váy đó chính là phần nhún eo Đứng yên không thì váy cũng đã xòe lắm rồi Phần lưng cũng không hề bị hở quá. Giá thành của em nó thì nhìn hơn một xíu so với các loại váy hoa khác Cho nên cũng khiến mình cân nhắc Nhưng lỡ thích quá rồi cho nên mình vẫn quất thôi Đôi khi chiều chuộng bản thân một xíu cũng là động lực để cố gắng đúng không mọi người Yêu thương bản thân cho nên mình luôn giữ cơ thể được sạch sẽ, thơm tho, nhất là vùng cô bé Bằng cách sử dụng em xịt bikini vitamin vitamin C có tác dụng khử mùi, ngăn tiết mồ hôi và giảm thâm. Đây cũng chính là bí kíp giúp mình luôn tự tin khi ra đường đó nha. Đây Để chuẩn bị cho mùa hè sắp tới thì mình đã sắm hai món đồ siêu basic này đây, chân váy kiểu dáng tennis ấy, nhưng mà xếp ly to hơn, trông cũng lạ mắt nhưng siêu dễ phối đồ nha. Kết hợp với loại áo nào cũng ok, đơn giản nhất thì phối cùng với em áo crop top này đây, áo không co giãn mấy, dày dặn vừa đủ, mặc lên thì không hề bị lộ ra đâu nha. Cả set basic vậy mà mặc lên quá ok la, không chê được vào đâu luôn á. Kết hợp thêm phụ kiện là có thể tự tin ra đường được rồi biết mọi người sao chứ mình là mình siêu ưng cái thiết kế hai trong một này rồi nha quân xung trắng thì là món đồ không thể thiếu rồi mà muốn mặc kiểu yếm thì chỉ cần ghép thêm vào là ok là ngay set đồ chất vải siêu dày dặn nha mọi người Ở ừ, cả quần và áo thì đều có mối nối để cho mọi người dễ dàng ghép vào với nhau quần mình mang size S thì dài khoảng 106 cm vậy nên bạn nào cao mét 7 thì vẫn có thể yên tâm bon chen được hết nha áo cũng được thiết kế điều chỉnh dây dễ dàng có thể phù hợp được với nhiều form người nha set vừa tiện lợi dễ mặc lại còn siêu chất lượng nói chung là ưng nha Nhậu vía đầu năm săn được quả váy quá là chim ưng cho nên phải giới thiệu với mọi người ngay đây. Chân váy cạp cao chất tạp tá siêu dày dặn hai lớp, thêm lớp quần bên trong tổng cộng là ba lớp nha. Sắp tới chị em mà đi chơi Valentine thì kết hợp với áo trễ vai này cũng quá là hợp lý luôn. Chân váy basic mà lên dáng đỉnh chóp luôn, siêu tôn vòng 3, còn vòng 2 thì như tan biến luôn. Mọi người thích mặc kiểu trơn basic thì cũng có thể bỏ tác cài ra nhá. Lên dáng không có gì để chê hết á. Kết hợp với kiểu áo nào thì cũng ok la luôn, nhất định phải có trong tủ đồ nha chị em. in gọi đây là bồng lai vì em như là màn tiên bên nhau thì hai đứa lấy càng điên em là nữ nhi hồng